Là dạ, đây dạ, dạ. à, Ai Côi số Này là về trò chơi dân dân Nhật Bản đó À ờ, Là hồi con trẻ Dương Hay chơi những trò chơi nào là Hồi xưa thì ở Việt Nam à chúng chơi thì ờ, ở Việt Nam nít cũng chơi kiểu uh... Đá cầu Nhảy dây đá cầu với đá cầu đá cái cầu á dạ, dạ. đá một chân á nhảy dây ờ nhảy qua nhảy lại nhảy qua nhảy lại nhảy qua lại bắn bi bắn bi bật à được bộ cái như glass ball glass glass ball ờ. rồi à, được đuổi nhau có nhật khác hả ta là từ Nhật Bản còn nhiều Nam Á rồi à. nhiều trò chơi đánh lộn hôm nay là trò chơi học nữa thử thách trò chơi à để coi giống ở Việt Nam không ồ không khéo luôn ờ. Ok, vậy xem coi uh, trò chơi Nhật Bản và trò chơi Việt Nam khác nhau nào ha Bắt đầu Ừ Vậy đó chính là Tây Tây Thật Giang Kim Phong Này sao dài thế Tan tan Ta tay kia là đá Ta tay tê Ta tay kia Ta tay tê Ta tay tê Kata ite kapute. Kapute. Kapute. Kata ite kapute. Giang Ken Pong. Giang Ken Pong. À, quánh từ xì. Quánh từ xì 1, 2, 3. Kata ite kanto. Kapute. Kapute. Kata kapute. Giang Ben Pong. Mỗi lượt có hai người chơi ảnh tù xì, ai thua phải cầm nón còn người thắng cầm búa. Người đập trúng đầu đối phương trước là người đó chiến thắng. Thôi, đi お。じ、に、ざまたいてかぶってじゃんけんぽんあいこでしょあいこでしょまたいてかぶってじゃんけんぽんあいこでしょあいこでしょあいこでしょあいこでしょ叩いてんけんけんぽんあいこでしょあいこでしょ先生叩いてかぶってじゃんけんぽん à, hiểu không hiểu hiểu không hiểu nhưng mà cái câu dài quá và dạ, thay gần gần đêm một Sumimasen Sumimasen Và thay gần đêm một đã đây À ai Thôi số biết được đây này hả? Không biết Chổi Ta thai tê ta pu tê cam ken bông Tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi thật thai thề khao tu kẻ trang kèn bông sao cả sạc ok hiểu rồi hiểu rồi hai thật thai thề khao tu kẻ trang kèn bông thần kiều dâu I go to shop. I go to shop. Sorry, Sumasen. sáu không phải tại lúc nào cũng nhìn tại lúc nào cũng nhìn cái cây này hết ok anh giữ đi anh giữ nha that time got to check on ten boom I I I, I feel so. Chặt tay Chàng cục Chàng kèn bom Chạy đồn so Ai Ai Ai Ok Dạ, game thứ hai là Daruma Otoshi Daruma Otoshi Mỗi người có một tháp Daruma Nhiệm vụ là đánh đổ từng khúc gỗ Sao cho tháp không bị đổ Người hoàn thành đầu tiên là người chiến thắng ừ, Nhưng Nhưng gì Nani Em là hai người là Đúng rồi hả? À hả? Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây Tại sao không bàn trước? Trời ơi, cái bụng que dạ cái này là của là dùng cái này gõ hả ra dạ, đúng rồi khó lắm cái này là khó hơn dạ. ờ à, nãy làm được á rồi ghê chưa ghê ghê ghê chưa ghê chưa lần đó là thứ hai à, lần lần hai à. một hai bắt ừ. hồi bắt thua cái trò này đâu anh thử coi ra được tiếp theo tiếp theo không wow. cái này là nó cái này dễ hơn hả ta dạ, ủa nhất ui da ui da ui da Thank you.